Xin chào Đây là Nano và Dina Ha ha ừ. Rồi Đứng thế thì anh vào nơi nào Hả Đứng đây thì anh vào nơi nào Ý. Giờ chuẩn bị cho chúng nó ăn Ừ. đi vào đi vào đi vào đi vào từ từ từ từ từ để anh cài cửa lại đã người như con trâu Nano đâu rồi? Ui giời, đừng phi thế để Yến từng từ từng đứa một. Hana. Ừ. Băng nha băng nhăng. bắn nha bắn nhắn anh nhìn qua anh tưởng là con Dina hóa ra là con hanna nano đây gì để nó nhảy nó đập cả chân vào mặt này nằm xuống làm thế nằm yên nằm yên nằm yên nằm yên đợt này lông đẹp đây này ui ui hmm. ngồi xuống <laughs> rồi chào phây ừ được rồi rồi đưa cái mặt đây xem nào đưa mặt đây xem nào nào Phây à Nô kiểu gì đấy Nào Phơi Nó kiểu cứ đớp đớp đớp đớp rồi sứt hết ra này. à, Cái cây này có phải là chúng nó rắm dí không ờ, vàng vàng này nhỉ bố nhỉ Cái cây ờ, hồng xiêm này này Không ấy là phải kê một ít gạch ở xung quanh gốc đấy Hình như là chỗ đấy là chỗ chúng nó rắm với chúng nó đào à, Nhưng mà cỏ vẫn lên mà nhỉ Sao cái cây đấy là vàng vàng một mình nó lá vàng hơn một tí người ừ. dày ừ. ok ừ. nằm lâu lắm mới ờ, quay ờ, nano một tí kia là con phây vừa rồi là thả chung với lại con Hanna đây là con phây con ờ, thả chung với con Dina xong từ nãy rồi ở đây thì một đực ở với lại ba con cái thì cứ ba con cái thay phiên nhau ra chơi cùng con đực vệ sinh xong này kia thì à, lại cho vào con nào có ô con đấy Đây, loạt này thì à, mấy con cái này đều sắp lên giống rồi mọi người có thể chờ cho con của cái dàn này đực là nano trời hơi tối rồi hơi mờ quay cho mọi người xem mặt nano tí nãy về là chúng nó mừng chúng nó ẩm mỹ lên đây một số bạn thì thắc mắc là cái bảo là là miệng nano hình như nó nó bị mép hồng không phải nhá à, cái sắc tố ở trong khoang miệng của nó là vẫn còn ờ, có những mảng đen như vậy nó không phải là mép hồng đây là nó là một cái ờ, giai đoạn ờ, bị ờ, xì chết vì covid đợt covid giãn cách xã hội là mình không có về được đấy nhìn nhìn cả cái mép của nó kìa mép răng ở chỗ răng hàm á chỗ răng hàm này đấy nhìn thấy đen chưa che mất rồi đấy đấy à, giống uh, rốt này thì nó cực kỳ là tình cảm khi mà đang được gần chủ nhiều bẵng đi mà cái không được gần là chúng nó xì chét, nó xì chét quá độ thì nó mất sắc tố với cái rung rốt này nó rất là dễ mất cái sắc tố ở khoang miệng khi nó bị xì chét. đây là may là là là là covid đi qua thì vẫn chưa đến mức là hết sạch sắc tố đó nhìn cái mép của đó này trong mép kìa và nhìn thẳng miệng vào nó vẫn còn một cái mảng đen nhưng mình ngồi xuống thì nó lại cứ nhao vào mình đấy không quay được ngửa mặt lên há miệng ra anh xem nào há miệng toang ra nè cái này sắp có mùi sắp sắp lên giống lại nào đâu ngồi dốc ngồi dốc toang miệng ra xem nào há toang ra đó nhìn khoang miệng chưa ý nên là với ờ, những cái ờ, một số người là cứ thấy ờ, một cái tí cái đoạn mép của nó thấy nó có màu hồng thì bảo nó là mép hồng phao tin này kia là đây, hôm nay quay để cho mọi người tiện quay xem cho nó xem bên trong cái khoang miệng của con chó nè ừ. Chó thì nhà vẫn nuôi rất nhiều nhưng mà đợt này sửa trại không có nhiều thời gian để quay. Đợt tới thì uh, sau khi sửa trại xong thì sẽ có video đều uh, ờ, để giao lưu với mọi người. Ok, hôm nay trời hơi tốt. À, mọi người nhìn cái sắc trời à. Hơi tối rồi mới uh, mới về đến nơi mới quay chúng nó tí. Rồi, Nano hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé lẽ ra là đợt này là cho nano đi thi đi này lẽ ra là đợt này cho nano đi thi cho đẹp nhưng mà vì sửa trại chẳng có thời gian vì sửa trại vẫn chưa xong để đợt sau nhá